Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nhé. Thì anh em nhớ để lại cho Tiến hai cái kênh này, mỗi kênh một cái lượt đăng ký theo dõi để cho Tiến uh, ờ, có thêm nhiều cái động lực để ra thêm nhiều cái video soi kèo cũng như là nhận định và phân tích cho anh em các trận đấu sắp tới, đặc biệt là các trận đấu uh, rất là hay tại vòng loại Euro. Đấy. Thì ok, quay lại với cái video này, Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại uh, à, vòng loại Euro ở thuộc bảng C nha anh em đó đó chính là trận đấu giữa đội tuyển Anh với đội tuyển uh, Ukraine thì uh, mới hồi tối hôm qua đội tuyển Anh cũng đã giành chiến thắng 2-1 trước Ý ngay trên sân nhà của Ý luôn đấy thì cái kết quả này cũng giúp cho đội tuyển Anh có cái uh, tỷ lệ rất là sáng để nắm cái ngôi đầu bảng C này đó và Bắc uh, Macedonia cũng đã xuất sắc đánh bại được monta với tỷ số 2-1 thì nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại Monta chính là cái đội mà mà, mà chịu thiệt thòi nhất khi nhận một cái trận thua trước cái đối thủ mà có thể là uh, ngang cơ trong cái bảng đấu này đấy còn lại thì Ukraine chắc chắn là là sẽ uh, mạnh hơn cái thằng Bắc uh, Macedonia cũng như là Monta rất là nhiều đó nhưng mà so với Anh với Ý thì Ukraine vẫn còn kém rất là xa ấy vì vậy mà tiến nhận định cái bảng đấu này thì cái lợi thế đầu bảng A đầu bảng C sẽ nghiêng tiến sẽ nghiêng về cái thằng Anh nó cũng như vị trí nhiều bảng tiến sẽ đặt cho thằng ý này một cái vị trí nhiều nhì bảng c và vị trí thứ ba tiến sẽ ưu tiên cho urena đấy thì đây chỉ là cái bảng xếp hạng tạm thời sau mà một vòng đấu thôi đó và cái trận đấu này cũng là cái trận đấu đầu tiên của cái thằng urena tại cái bảng c khi mà phải đối đầu với anh ở cái lượt trận thứ nhất này đấy và à, trước khi mà nhận định phân tích về trận đấu này thì à, anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây thì nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo ở rất là nhiều trận đấu luôn đó cái trận đấu được diễn ra vào, vào tối ngày 26 cũng như rạng sáng ngày 27 đã có đầy đủ các mã kèo nhé anh em thậm chí là ngày 28 tới 31 này đó từ đây tới cuối tháng là đều có full những mã kèo cho anh em khi mà anh em chơi trên trang anh em có thể vào trước để tham khảo nha thì ok tiến sẽ cho anh em xem cái mã kèo của cái thằng Ukraine với anh thì nhà cái đã đánh giá đội chủ nhà anh à, đánh giá đội chủ nhà Anh chấp Urania với mức chấp rất là cao một trái gửi cả chặn này đó còn mức tài xỉu là 2.75 à, và đội tuyển Anh sẽ chấp Urania ở hiệp 1 là chấp nửa trái và mức tài xỉu ở hiệp 1 là một hòa thì à, đội tuyển Anh chắc chắn xét về cái lực lượng con người của đội tuyển Anh cũng như là về cái thành tích đối đầu hay là về cái à, à, bảng xếp hạng FIFA thì đội tuyển Anh hoàn toàn vượt trội so với cái thằng Urania nhưng ở trận này là là cái lượt trận đầu tiên của vòng loại Eugo thì chắc chắn Urania cũng không phải là một cái đội bóng mà dễ bị uh, bắt nạt khi mà vẫn được xếp đến thứ hạng uh, uh, 26 tại FIFA luôn nha anh em đấy thì à, à, trước khi trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đấy thì đây chỉ là cái tỷ lệ kèo để cho anh em xem trước để cho anh em tham khảo thôi thì anh em hãy cùng tiến phân tích trận đấu này và tiến sẽ đưa ra cái mã kèo mà tiến chọn để cho anh em uh, xem nếu mà ưng ý anh em có thể vào cùng tiếng còn không thì anh em có thể ờ, đợi đến giờ bóng lăn trước một tiếng khi mà có đội hình chính thức lúc đó mà tiếng sẽ sâu kỹ mã kèo hơn rồi lúc đó anh em vào nhóm anh em sẽ uh, nhận được những cái mã kèo chuẩn nhất mà tiếng đưa ra đấy thì ok anh em xem này <coughs> hiện tại thì cái phong độ của đội tuyển anh uh, khá là tốt tại cái vòng loại World Cup nhưng riêng tại Nation Cup thì đội tuyển Anh thi đấu khá là tệ đó khi mà trải qua bốn cái trận gần nhất tại Nation Cup thì đội tuyển Anh đã có một cái uh, ờ, ờ, chặn hòa ở lượt đi trước Ý cũng như là lượt về thất bại trên sân nhà Ý với tỷ số 1-0 ở giải uh, UEFA Nation Cup nha anh em. Đấy, còn Hungary, Hungary thì đội tuyển Anh cũng đã có một trận thua với tỷ số là 0-4 trước Hungary này. Đó, và sau đó là một trận hòa ba đều trên sân nhà trước đội tuyển Đức nhưng tại vòng loại World Cup tại vòng loại World Cup thì đội tuyển Anh đã rất là xuất sắc khi mà vượt qua vòng à, à loại với à, ngôi đầu bảng đó và có được hai chiến thắng một trận hòa trong đó có chiến thắng 6-2 à, rất là đậm trước Iran này rồi trận hòa 0-0 trước Mỹ này rồi trận thắng 3-0 trước xứ Wales và bước vào vòng tiếp theo thì à, đội tuyển Anh đã xuất sắc đánh bại cái thằng Senegal với tỷ số là 3-0 À, nhưng mà nhưng mà đội tuyển Anh đã phải à, à, dừng chân tại tứ kết khi mà đối đầu với đội tuyển Pháp tại cái vòng đấu à, tứ kết của à, vòng loại World Cup vừa rồi. Đấy thì với cái phong độ này cũng khá là tốt chứ không có phải là là tệ nha anh em vì à, đội tuyển Anh chỉ phải chịu thua à, Pháp khi mà Pháp cũng là cạnh tranh ngôi vô địch với Argentina ở cái vòng loại World Cup vừa rồi. Đó thì ở cái World Cup vừa rồi thì Pháp và Argentina đã hòa với nhau là cả hiệp chính lẫn hiệp phụ với tỷ số là ba đều nha anh em và Pháp đã bị uh, Argentina uh, giành cướp cái ngôi vô địch uh, World Cup năm 2022 trên chấm uh, penalty đấy thì ở trận ra quân mới đây ở trận ra quân mới đây thì đội tuyển Anh đã có một cái chiến thắng 2-1 trước Ý này và ở trận đấu này uh, Tiến sẽ cho anh em xem qua một số thông số này đấy ở trận đấu này là tỷ lệ kèo của hai đội là tỷ lệ kèo đồng nha anh em và Ý uh, và Ý trên sân nhà Ờ, đã không thể giành chiến thắng trước đội tuyển Anh và đội, vì đội tuyển Anh ở trận đấu này có những cái cầu thủ trẻ cũng như là à, một cái hàng à, tiền đạo và tiền vệ rất là chất lượng này đó có hai Hagiken hay là à, Relic hay là Bukayo Saka đó bộ ba tiền đạo của đội tuyển Anh phải nói là rất là mạnh luôn đấy và hàng tiền vệ cũng vậy Bellingham cũng đang chơi rất tốt tại Arsenal này rồi uh, Dylan Wright hay là Kevin Phillips đó rồi hàng hậu vệ cũng rất là chắc chắn luôn Nói chung ở trận đấu này thì đội tuyển Anh đã chơi kiểm soát thế trận hoàn toàn so với đội tuyển Ý. Đấy. À, nhưng nhưng đã có điều bất ngờ xảy ra ở phút thứ 80 là lúc sau phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và phải à, à, nhận trực, trực tiếp một cái chiếc thẻ đỏ. Đấy. Nhưng à, Ý Ý vẫn không thể đánh bại đội tuyển Anh với cái thế là 11 đấu 10 khi mà đội tuyển Anh phòng thủ rất là xuất sắc nha anh em và đã bảo vệ chung cuộc theo tỷ số 2-1 trong cái trận đấu này đấy và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số gốc cũng như là là cái thông số kiểm soát bóng này thì đối với 10 người đối với 10 người trên trên sân chỉ cần 10 phút tối thiểu thôi là là chắc chắn anh sẽ nhường thế trận hoàn toàn cho đội tuyển Ý đúng không anh em với thêm cái việc là lợi thế hiệp 1 anh đã dẫn trước hay không thì bước sang hiệp 2 đội tuyển Anh nhường thế trận cho đội đội tuyển Ý thì cũng không có gì phải à, đáng nói cả đấy vì vậy cho nên Ý với trận đấu này trên sân nhà đã kiểm soát bóng đến 58% và tung ra được 10 pha dứt điểm có một pha trúng đích đó còn đội tuyển Anh thì à, có chỉ có 7 pha dứt điểm với 42% à, kiểm soát bóng mà thôi nhưng mà trong đó, đó có đến là bốn cái pha bóng gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương và đã mang về hai bàn thắng cho đội tuyển Anh và ở trận đấu này đã xuất hiện là tối thiểu chỉ là 10 góc thôi nha anh em 7 góc dành cho Ý và 3 góc dành cho Anh đó về cái mức góc cũng à, khá là hạn chế nếu như nếu như mà trận đấu này à, lúc so không dính một chiếc thẻ đỏ thì chắc chắn Ý cũng sẽ không đạt đến à, cái số góc là 7 luôn đấy thì đây chỉ là cái thông số của cái trận đấu Anh mới ra quân đối đầu với đội tuyển Ý vừa rồi thì quay lại với cái phong độ của Anh Tóm lại, đội tuyển Anh có phong độ khá là tốt trên mọi đấu trường nha anh em. Và đặc biệt là đội tuyển Anh vừa trải qua cái chủ trận là tại UEFA Nations cup này cũng như và là trải qua cái chuỗi trận vòng loại World Cup vừa rồi thì cái đội hình trẻ của đội tuyển Anh thì càng ngày có càng thêm nhiều kinh nghiệm và chơi gắn kết gắn kết hơn với ờ, nhau rất là nhiều đấy thì đây cũng là một cái lợi thế dành cho đội tuyển Anh khi mà à, bước vào cái trận à, ra quân khi phải làm khách trên sân Ý đó và đã xuất sắc đánh bại Ý với số 2-1 và tiếp theo đây đội tuyển Anh sẽ gặp cái đội tuyển Ukraine và may mắn cho đội tuyển Anh là sẽ được quay về thi đấu trên sân nhà và ở trận đấu này chắc chắn là đội tuyển Anh sẽ không có được cái sự phục vụ của lúc so vì đã nhận chiếc thẻ đỏ vòng đấu này đấy còn bước sang cái phong độ của cái thằng Ukraine thì anh em có thể thấy Ukraine à, có cái chuỗi phong độ cũng à, không đến nổi tệ không đến nổi tệ nha anh em khi mà có 5 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ phải nhận hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường mà thôi. Đó, tại vòng sơ loại World Cup thì uh, uh, Ukraine đã đánh bại được Scotland nhưng đã đành uh, ngậm ngùi uh, bị loại khỏi vòng sơ loại World Cup khi mà phải nhận thất bại 1-0, 0-1 trước xứ Wales. Đấy, và tại giải Nation Cup, tại giải Nation Cup thì Ukraine đã uh, có được một chiến thắng uh, 1-0 trước Ireland này, đó rồi 3-0 trước Armenia này nhưng ở LGG chặn một điều trước uh, ờ, Xland này đấy cùng với đó là ở lượt về thì uh, Ukraine phải nhận 0-3 trước Scotland này rồi uh, thắng 5-0 rất là đậm trước Armenia này đó và chặn gần đây nhất thì uh, Scotland lại hòa với cái thằng Ukraine này với tỷ số là 0-0 đó và trước khi trước khi mà bước vào cái vòng đấu đầu tiên của Ukraine tại cái bảng đấu C vòng loại Euro này thì thằng Ukraine cũng đã có một cái trận giao hữu với U23 của Benford tại ngoại hạng Anh nhé anh em Đấy thì ở trận đấu này thì Ure chỉ chơi thử nghiệm đội hình thôi Đó và đã giành chiến thắng 2-0 trước cái đội trẻ U23 của thằng Benford này Thì cái trận đấu này cũng không nói lên được nhiều điều đâu nha anh em Tuy, tuy là thằng Urena về mặt lực lượng cũng như là con người và cái phong độ ờ, không thể so sánh được với đội tuyển Anh vì ờ, chênh lệch khá là nhiều nhưng ờ, với Urena thì muốn hạ gục được cái đội tuyển Urena cũng không phải là cái đội cái cái cái, cái chuyện dễ dàng đâu nha anh em đấy vì Urena thi đấu cũng rất là chắc chắn đấy và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái ờ, đội hình được triệu tập của đội tuyển Ukraine này đây vì đây là cái trận đầu tiên nên chắc chắn là anh em chưa biết được cái đội hình mà được triệu tập của Rene đúng không đó thì ở hàng tiền đạo thì có sự uh, uh, có mặt của uh, Malinoitsky này của Olympic này đó rồi của Bubri rồi có uh, này thì những cầu thủ của uh, những cầu thủ của Rene đa số đều uh, thi đấu tại giải từ từ thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu nha anh em nhưng mà trong đó có những cầu thủ đáng chú ý như là thủ môn của Real này thủ môn dự bị của Real Lunin này đó hay là hậu vệ của uh, uh, Arsenal này, Zinchenko này cũng đang có phong độ rất là tốt khi thi đấu tại Arsenal này. Đó cùng với đó là Mikolenko của Everton này. Thì uh, những cái cầu thủ trẻ cũng rất là chất lượng của Orene nha anh em. Đấy, còn ở tiền vệ thì có cầu thủ trẻ của Chelsea là Mudrik này, thì đa số đa số anh em nhìn vào cái đội hình của cái thằng Ukraine này thì uh, khá là trẻ trung nha anh em khá là trẻ trung và mới mẻ luôn đó thì với một cái đội hình này chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà phải đối đầu với một đội tuyển Anh dây dặn kinh nghiệm ở những cái à, vòng đấu vừa rồi đặc biệt là vừa tham dự vòng loại World Cup ở chặng đường dài cũng như là là cái Nation Cup đó <coughs> thì những cái trận đấu đó đã gắn kết đội tuyển Anh rất là nhiều và nhìn vào cái đội hình mà được triệu tập của cái thằng Ukraine hiện tại thì Tiến thấy cái cơ hội mà để Ukraine có một kết quả tốt trước đội tuyển Anh rất là khó nha anh em đó thì uh, quay lại với uh, trận đấu này thì với cái phong độ hiện tại của hai đội trước khi mà tiến đưa ra cái nhận định của tiến uh, cũng như tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đấy ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất ở bốn trận đối đầu gần nhất nhất thì uh, uh, xin lỗi anh em đây là trận ý với anh chứ đây ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất thì uh, Ukraine đã không thể chiến thắng được đội tuyển Anh. Đó vào 20 tháng 6 năm 2012 thì đội tuyển Anh có chiến thắng 1-0 trước Ukraine trên sân nhà nè, tại à, Euro, luôn nè. Đó và tại vòng loại World Cup thì à, rất là xuất sắc cho Ukraine vào cái năm 2012 2013 thì Ukraine đã bất phân thắng bại với đội tuyển Anh khi mà giành khi mà có được cái trận hòa 1-1 trên sân nhà Anh ở trận lượt đi đó và lượt về thì Urania lại xuất sắc cầm hòa đội tuyển Anh với tỷ số 0-0 nhưng uh, nhưng ở cái vòng sơ loại Euro nhưng ở cái vòng loại Euro năm 2021 thì uh, uh, đội tuyển Anh đã xuất sắc đánh bại được Urania với tỷ số 4-0 ngay trên sân nhà của Urania luôn nha anh em. Đấy, thì đây là cái trận gần nhất, Tiến cũng cho anh em xem qua về cái thông số của cái trận đấu này nhá Đây. Ở trận này thì uh, đội tuyển Anh chấp Urania với mức chấp là một hòa và đã giành chiến thắng rất là đậm là 4-0 trước Urania ngay trên sân nhà luôn đó và ở trận đấu này chỉ có được 5 góc thôi hai dành cho đội tuyển Anh và ba dành cho Ukraine cái mức góc rất là hạn chế luôn nha anh em đó thì uh, với những gì mà Tiến vừa phân tích cũng như cái lịch sử đối đầu đó và một số thống kê khác một số thống kê khác về lịch sử đối đầu này thêm của hai đội anh em có thể tham khảo này thì ờ, hai đội này gặp nhau Anh và Ukraine gặp nhau thì đều có dưới uh, hai bàn thắng đều có dưới ba bàn thắng là từ hai bàn thắng đổ lại ở 4 trên năm trận đối đầu nhau gần nhất đó và trong đó có cái số thẻ phạt đều dưới 5 thẻ phạt từ tội cao nhất là 4 thẻ trở xuống ở 6 trên 6 trận nhất thì với những cái tỷ lệ kèo này anh em có thể đầu tư vào cho tiếng là cái mã uh, xỉu bàn thắng cũng như là cái mã xỉu thẻ nha anh em đó thì nhìn vào thông số này trước tiên anh em có thể đầu tư vào hai cái mã kèo đó còn về những mã kèo uh, chấp hay mà mã kèo tài xỉu thì tiến lại ưu tiên ưu tiên cho anh em là đi vào cái mã kèo là cái thằng Ukraine nhá đây tiến sẽ chọn cho anh em là mã kèo Urena được chấp 1.5 cả chặn nếu như nếu như mà anh em ờ, thấy những cái nhận định của tiếng mà hợp lý cũng như là uh, trùng máu hợp ý với tiếng thì anh em có thể vào cái mã kèo chung với tiếng còn không thì anh em có thể vào ngược lại nhé đó và vì sao vì sao mà tiếng lại chọn cái mã kèo là Urena được chấp 1.5 thì anh em có thấy tuy là là thằng Urena này trên các bảng xếp hạng nó thua kém cái thằng ờ, đội tuyển Anh đến gần 20 bậc cũng như là về cái lực lượng con người của ờ, đội tuyển Ukraine được triệu tập là kém hơn nhiều so với đội tuyển Anh đó về chiều sâu đội hình cũng như là về cái cái uh, uh, phong độ và cái lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Anh nhưng uh, tất cả thì chỉ chỉ dừng lại là ở mức mà mà những con số mà để tham khảo thôi vì anh em nhìn vào cái phong độ của cái thằng Ukraine này chỉ phải nhận một cái thất bại duy nhất trước uh, uh, Scotland với tỷ số là 3-0 ở cái vòng loại Nation Cup thôi mà trong đó có những cái chiến thắng rất là đậm như là 3-0 trước Armenia này đó và lượt về thắng đến 5-0 trước Armenia và tuy ở lượt đi trên sân nhà Scotland Urania đã thua với tỷ số 3-0 nhưng lượt về thì Urania cũng đã xuất sắc uh, uh, cầm hòa được Scotland ngay trên sân nhà đấy như là cũng như là ở trận giao hữu mới đây thì Urana cũng đã đánh bại được cái thằng uh, Benford với số 20 đấy cho nên xét về tất cả thì cái phong độ của Urana cũng tương đối tốt chứ không đến nổi tệ nó và trong lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu thì uh, cái lợi thế cũng tuy là nghiêng về đội tuyển Anh nhưng anh em có thấy ở bốn trận gần nhất trên uh, gặp nhau gần nhất thì chỉ có được uh, một trận là đội tuyển Anh thắng cái thằng Urania với tỷ số là 4-0 thôi nhưng đây là vào năm 2001 ờ, 2011 vào cái thời điểm này thì Urania còn đang rất là yếu anh em đó nhưng mà ở hiện, hiện tại thì ờ, có những cầu thủ tại ngoại Anh cũng như là uh, cái hàng hậu vệ của Urania được triệu tập thì có những cầu thủ nó được chắc chắn hơn chắc chắn hơn rất là nhiều so với cái năm 20 2021 đấy thì anh em có thấy nè hàng hậu vệ cũng như là hàng tiền vệ của uh, Urania cũng đang có sự có mặt của những cái cái là tiền vệ trẻ được uh, có phong độ rất là tốt tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như là Mudrik của Chelsea này đấy rồi đặc biệt là hàng hậu vệ là có Zinchenko của Arsenal này hay là Mikolenke của Everton này đó còn có cầu thủ của Bournemouth nữa này đấy thì chắc chắn là bộ ba của ngoại anh này sẽ một phần nào đó hạn chế được cái việc mà rủi go uh, ờ, nhận nhiều bàn thắng uh, ờ, châu Rene trước đội tuyển Anh đúng không anh em đấy bộ Rene đây là cái vòng đấu đầu tiên nên chắc chắn là nó cũng sẽ không muốn uh, phải nhận một cái thất bại đậm hoặc là thua cách biệt với đội tuyển Anh ngay ở cái trận giao quân đó vì uh, Ukraine chắc chắn là cũng sẽ muốn tiến sâu hơn ở cái vòng loại Euro lần này nên mới đưa rất là nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển đấy và chắc chắn với những gì mà với những cái kinh nghiệm của các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở hàng hậu vệ tiền vệ cũng như tiền đạo này trong đó có sự bổ sung mới mẻ của các thủ, cầu thủ trẻ thì chắc chắn Lorena sẽ thay đổi một bộ mặt hoàn toàn khác ở cái trận đấu ờ, đêm nay với đội tuyển Anh đó và thêm một việc nữa đội tuyển Anh vừa có chiến thắng 2-1 trước Ý chắc chắn là cái phong độ của đội tuyển Anh nó sẽ dâng cao hơn nhưng với một chiến thắng trước Ý thì cũng là cái bàn đạp rất là lớn để cho đội tuyển Anh uh, uh, nắm vững cái ngôi đầu bảng ở cái uh, bảng đấu này và chắc chắn đội tuyển Anh sẽ uh, nếu mà hướng đến một chiến thắng tính Urena thì chắc chắn sẽ dễ dàng thôi nhưng mà chắc chắn tiến nghĩ cái trận đấu này đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng cho Urena với tỷ số cách biệt là một bàn thôi đấy cho nên Tiến sẽ ưu tiên cho anh em lựa chọn cái mã kèo Urena được chấp 1.5 cả chặn. Nếu như nếu như mà anh em muốn chắc chắn hơn thì anh em có thể để trước giờ bóng lăn khi mà có được cái đội hình ra sân chính thức. Đó hoặc là có nhiều cái mã kèo đầy đủ hơn trên trang thì lúc đó anh em vào cái mã kèo là Urena được chấp 1.75 hoặc là hai hòa. Đó được chấp 1.75 hoặc hai hòa, lúc đó thì nó sẽ chắc chắn hơn. À, nó sẽ hạn chế cái ờ, thua lỗ hơn rất là nhiều. Đó, thì với những gì mà Tiến đã nhận định phân tích cũng như là những mã kèo Tiến đã đẩy lên trên YouTube cho anh em thì Tiến xin nhắc lại một lần nữa tất cả chỉ dừng lại ở mức là tham khảo thôi nhá đó còn những cái mã kèo mà chuẩn hơn chính xác hơn thì trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình chính thức tầm một tiếng à, tầm một tiếng đồng hồ thôi trước giờ bóng lăn Tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm vì sao vì sao mà Tiến lại đẩy lên vào cái thời điểm đó vì lúc đó thì uh, à, Tiến có những cái thông tin ra sân chính thức của hai đội này cũng như là đội hình chơi với sơ đồ nào rồi ra sân với những cầu thủ nào đó rồi có ai dự bị trên băng ghế hay sao sao đó à, thì lúc đó thì những mã kèo mà Tiến đưa ra nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều ok cho anh em và cái vị trí của thằng Uren em đã thấy nè cái bậc xếp 26 trên FIFA cũng là một cái vị trí không hề nhỏ đúng không anh em đó cho nên ở à, nếu mà đội tuyển Anh muốn thắng được Urania cách biệt lớn ở cái trận đấu ra mắt này thì chắc chắn cũng sẽ rất là khó cho nên tối ưu nhất để uh, uh, anh em có thể đầu tư kiếm lãi nhất anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Urene cho Tiến Tiến nhận định trận này sẽ có một cái tỷ số uh, uh, nếu như mà thắng thì sẽ uh, chỉ cách biệt một bàn dành cho đội tuyển Anh thôi thậm chí là trận đấu này Tiến sẽ ưu tiên về một cái kết quả hòa đấy và xét về tất cả những anh em nào mà thấy những nhận định của Tiến mà hợp lý trùng ảo với anh em thì anh em có thể vào còn không thì anh em chỉ xem ở mức là tham khảo thôi và Tiến xin nhắc lại tất cả mã kèo Tiến đưa lên trên YouTube cũng như là mã kèo hiện tại đều là tham khảo hết nha anh em những mã kèo chuẩn chính hơn uh, uh, mã kèo vip mã kèo chuẩn thì trước giờ 45 tầm một tiếng có đội hình ra sân chính thức tiến sẽ lập tức đẩy mã kèo mới lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em và để vào nhóm của tiến để nhận những mã kèo chuẩn đó thì anh em cứ liên hệ qua cái số zalo hoặc cái telegram À, số Zalo là 0963 731 346 còn Telegram là a cộng kèo bóng cao tiến anh em cứ liên hệ một trong hai nền tảng này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm à, tất cả vào nhóm thì đều là miễn phí nha anh em nhưng anh em phải đạt được hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ một hai ba củ trở lên đó phải một hai củ trở lên nhớ nha anh em thứ hai là anh em phải có một cái trang chơi như tiếng phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em thì cái việc mà anh em chơi cùng trang với tiếng mới có thể ờ, chủ động chủ động mà cầm cái trang tự do ra vào nhiều mã kèo chứ không cần phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng làm gì hết vì lúc đó chưa có đội hình ra sân cũng như những má kèo mà anh em theo trên youtube chỉ là tham khảo thôi nó không có cái mức chắc chắn nào đó cả đấy cho nên tốt nhất nếu như mà muốn đầu tư lâu dài muốn đi với tiếng ở trận đường dài tại euro này cũng như những trận đấu xa hơn thì cứ tốt nhất là vào nhóm của tiến để trước giờ bốn lần rồi anh em vào kèo cũng chưa muộn vì mình cầm trang mình rất là chủ động ok cho anh em thì tiến xin nhắc lại lần nữa để vào nhóm của tiến thứ nhất có số 4 một hai cũ trở lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến như thế này những anh em nào những anh em nào mà chưa biết cách chơi trên trang hoặc là chưa chưa từng chơi trên trang như chưa từng chơi trên trang à, và có kinh nghiệm chơi banh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiến luôn đi tiến sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cách tạo tài khoản trên trang kiểu như là cách vào kèo cách ra kèo cách bán kèo như thế nào đấy thì ok tiến cũng sẽ kết thúc nay cái video này tại đây nhé anh em nếu mà anh em ờ, thấy à, nhận định của Tiến hay hợp lý thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại vì à, Tiến nhắc lại đây chỉ là những mã kèo tham khảo mà thôi ok cho anh em còn anh em vào nhóm thì cứ liên hệ qua cái Zalo hoặc cái Telegram phía dưới góc màn hình với video này nhé à, và Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá này nhé và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư